tình này ai mang tình này để lê trên quê em hi cây. ai đưa về nhà ai cho ngọc ngà giờ người xa cách ta từng là một thời thiếu nữ trong vùng quê nghèo hồn nhìn cài hoa mãi đầu sông người vội bàn em hóa thân đời bé bàng rời xa tình anh năm tháng

con ngữ dài thênh thang không trách người không thương mà hương tóc còn vương vương cưới thằng em màu sông cỏ dài chút bình yên trên môi bỏ lại nước mắt nào thấm đậm cả hai vai mắt phượng mai ngày người phải tìm đến thiên thai à ơi câu hát em không cần những lời khuyên em buông thả mình và chẳng mình đã tình duyên đời em phiêu bạc đau đớn lắm có vì tiền thương thân em khổ để một lần cuộc chỉ tuyến giờ em ở nơi quê phòng ngày mai em theo chồng và tô má em thêm hồng ôi đớn đau lòng ôi đớn đau lòng bình minh dẫn em đi rồi vùng xoay bánh xa luân hồi hoàng hôn khuất sau lưng đồi ôi vỡ tan rồi ôi vỡ tan rồi một ngày buồn mới đến em về thôn làng mẹ cha của em vỡ òa giọt lệ chảy lòng em khóc thương người sáng đỏ hồng nhan bạc vẫn sống xa phút giây tương phùng anh tô má em thêm hồng ôi đớn đau lòng ôi đớn đau lòng bình minh dẫn em đi rồi phồng xoay bánh xe luân hồi hoàng hôn khuất sau lưng đồi ô vỡ tan rồi ô vỡ tan rồi xa cách nhau thật rồi dừng chân